Xin chào các bạn, ở shop công nghệ tiến mạnh.com sẽ giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm à, tôi chắc chắn rằng đây là một cái sản phẩm mà các bạn đang mong chờ rất là lâu rồi nhưng ngày hôm nay ngày hôm nay shop công nghệ tiến mạnh mới công bố giới thiệu đến các bạn đó chính là cái sản phẩm camera ngụy trang bút viết thì, à, trong à, cái cách sử dụng của các bạn khi mà các bạn à, thường hay sử dụng nhất đó chính là những mẫu bút này ví dụ các bạn đi bút à, viết chữ ký này hay là các bạn đi để viết à, phỏng vấn nhất đấy thì ngày hôm nay ấy sẽ được ngụy trang trực tiếp một cái dòng camera trên cái chiếc bút để các bạn có thể ấy, thay vì là viết thì các bạn sẽ lưu trữ được lại mọi hình ảnh mọi cái dữ liệu mà các bạn đang muốn làm hay là các bạn đang muốn quay video bí mật ai đó bảo mật chỉ riêng các bạn có thể biết được thì đây đó chính là một cái thám tử riêng của các bạn để nó sẽ giúp cho các bạn để làm gì quay video này là thứ nhất thứ hai là kèm theo cả ghi âm luôn cho bạn luôn các bạn nhé và thứ ba là có thể chụp ảnh lại cái bằng chứng rất là xác thực và rõ nét luôn bởi vì sao cái bút này Đấy, với cái chất lượng hình ảnh của nó đó chính là 1080 Full HD đây là một trong những chất lượng video đang rõ nét nhất hiện nay rồi nha các bạn nhé và kèm theo đó chiếc bút này nó sẽ mang lại cho chúng ta đó chính là đấy, cái đoạn ghi âm Đấy, ghi âm của nó rất là dài và rõ nét ghi âm thì nó để mang lại cho chúng ta với cái khoảng cách Đấy, à, ghi âm từ 10 mét quay đầu rất là xa luôn các bạn nhé đây đó chính là sản phẩm bút camera ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn và cái bút này nó không có thể xem được từ xa qua điện thoại di động đâu các bạn nhé Đấy, bút này là một chiếc cái bút bình thường và được gắn cái mắt camera ở bên trong để cho các bạn quay video và tôi sẽ giới thiệu qua về cái mẫu bút này cho các bạn này và lưu với các bạn đây là một video hướng dẫn nhé các bạn nhé Đấy, để khi các bạn mua hàng đặt hàng tại cửa hàng chúng tôi các bạn chỉ việc xem cái video này là các bạn biết được là cái cách sử dụng của nó ra sao như thế nào nó sẽ giúp các bạn làm những cái gì những cái điều gì mà các bạn đang muốn các bạn nhé Đấy, mỗi mục đích cá nhân thứ tư của mỗi con người chúng ta sử dụng vào những mục đích khác nhau nên là tôi sẽ cung cấp cho tất cả những mọi người Đấy, ai đặt hàng hay là các bạn cần tư vấn các bạn có thể để lại số điện thoại ở phần comment à, nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn và hướng dẫn các bạn cách đặt hàng cách mua hàng với cái sản phẩm camera ngụy trang bút viết này thì camera ngụy trang bút viết này với đấy, à, những cái à, phần viền bóng này viền bóng rất là đấy, đẹp luôn và đây là một trong những mẫu bút đấy không thể nào mà xước được và cái viền vàng đấy, vàng này thì cái viền vàng ngụy này thì các bạn có thể biết được rằng đấy, cái mẫu này nhìn rất là sang trọng đấy dành riêng cho tất cả các bạn nào đấy, đang làm ví dụ như các bạn làm bên uh, kinh doanh hay là làm bên chữ ký thì các bạn cần những ô bút này các bạn thì việc alo cho tôi đây các bạn này và ngay bây giờ ờ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng của cái mẫu camera ngụy trang bút viết này ra sao như thế nào và kèm theo đó đó chính là một cái dây cáp sạc một dây cáp sạc này các bạn này đây nhá các bạn nhá một dây cáp sạc này và đấy tôi sẽ khi các bạn mua hàng thì các bạn lưu ý là thẻ nhớ sẽ không nặng kèm các bạn sẽ phải mua thêm thẻ nhớ cho các bạn nhé cái thẻ nhớ thì tối đa của nó là 32 g đây này các bạn này thẻ nhớ tối đa là 32 g nhá lưu ý các bạn nhé còn đây tôi hướng dẫn các bạn với thẻ nhớ 16 g đấy và đấy, ngay bây giờ các bạn sẽ sử dụng ra sao như nào đấy trên đầu nó này đấy cái chức năng tất cả chỉ bằng một và hai nút bấm trên đầu này vừa là bật tắt này vừa là chụp ảnh này và nó sẽ vừa có thể đấy, ghi âm luôn các bạn nhé và đây đó chính là cái mắt camera nó đây này đó chính là mắt camera siêu nhỏ màu đen khi bạn quay thì lập tức nó không phát hiện ra một cái ánh sáng hay là một cái tiếng động gì còn về phần à, phía sau của bút này đó chính là đấy, cái đèn báo hiệu để biết cho chúng ta là đang ở chức năng đang ở cái chế độ nào để chúng ta để biết rõ được các bạn nhé ngay bây giờ thì các bạn sẽ mở xoay bút ra này xoay bút ra đây này và chúng ta sẽ cắm thẻ nhớ vào lưu ý là các bạn phải cắm thẻ nhớ đúng chiều nhé các bạn nhé bút này thì sử dụng rất là lâu và với cái độ pin của nó là 5 đến 6 tiếng các bạn sẽ phải sạc pin một lần nữa thôi đây này phía sau của nó này đó chính là một chân cắm sạc và một chân cắm thẻ nhớ các bạn thì việc cắm thẻ nhớ vào cho tôi cắm thẻ nhớ vào nhé các bạn nhé và tiếp theo là các bạn sẽ xoay bút vào Đấy, xoay bút vào xoay bút vào các bạn nhé khi bạn muốn viết mực thì bạn chỉ việc đấy, xoay cái đầu bút dưới này đấy, lập tức nó sẽ ra ngoài này các bạn này đây các bạn nhé đấy, lập tức nó sẽ ra ngoài. đây đó và tiếp theo để khi các bạn muốn sử dụng đấy, như thế nào thì các bạn hãy xem rõ cái video này để tôi có thể hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của nó nhé đầu tiên này các bạn sẽ giữ trên đầu của nó này giữ ra rồi nhá giữ trong vòng 2 giây này lập tức đèn đấy, bật lên các bạn thả đây ra khi đây là đang ở chế độ đèn chờ còn khi các bạn đầu tiên là khi muốn chụp ảnh thì bạn chỉ việc bấm vào một lần nó nháy đèn này nháy đèn xanh rồi, rồi tự động bật lên này Đấy, đã chụp được một tấm là đã thành công chụp được một tấm rồi bạn nhé khi bạn muốn chụp sang tấm thứ hai các bạn chỉ việc bấm một lần nữa bấm một lần nữa này lập tức là sang chụp tiếng hai còn khi các bạn muốn quay video thì rất là đơn giản thôi các bạn sẽ giữ trong cái nút này trong vòng 3 giây cho tôi rồi các bạn tự động thả đấy ra nhé các bạn giữ này rồi các bạn thả thấy ra lập tức đèn nháy hai lần à ba lần và tự động tắt đi hiện tại là đang ở trong cái chế độ quay video rồi các bạn nhé Đấy, nó nháy ba lần và tự động tắt đi đang ở chế độ quay video Đấy, rất là đơn giản thôi Đấy, và khi các bạn muốn tạm dừng các bạn bấm lên nút một lần này Đấy, lập tức đèn nó sẽ hiện lên là các bạn đã quay xong một cái đoạn video thứ nhất còn khi các bạn quay video thì kèm theo đó đó chính là có luôn hình ảnh nhé các bạn nhé tiếp tục này các bạn bấm này giữ này giữ 2 đến 3 giây các bạn thả tay ra Đấy, lập tức đèn nháy và tự động tắt đi là các bạn đang ở chế độ quay video Đấy, sử dụng rất là đơn giản với mẫu bút camera ngụy trang này thôi các bạn nhé Đấy, đó chính là cái cách sử dụng nó bạn muốn tạm dừng tiếp theo đoạn video thứ hai bạn bấm vào một lần này Đấy, lập tức lên đèn là đã thành công và bạn giữ cho tôi trong vòng Đấy, 4 giây lập tức đèn đỏ của nó này nháy là các bạn thả lấy ra Đấy, đèn đỏ nháy và các bạn thả lấy ra là bút của chúng ta đã được tắt và mọi hình ảnh mọi video và đoạn ghi âm âm thanh nó đã lưu trực tiếp vào trong thẻ nhớ thẻ nhớ thì chúng ta chỉ được cắm lên máy tính hoặc cắm lên điện thoại là chúng ta phải xem được trực tiếp thôi các bạn nhé và đó là cái cách sử dụng của mẫu bút camera B101 này các bạn nào có nhu cầu cần được tư vấn về sản phẩm hay là cần được tư vấn mua các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0983 773333 và 0963 773366 cửa hàng tôi luôn luôn nhận giao hàng toàn quốc bảo hành miễn phí và tư vấn 24 trên 24 cho tất cả các bạn video này tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và lắng nghe video của tôi xin chào tất cả các bạn hôm nay công nghệ tiến mạnh.com sẽ tiếp tục lên sóng giới thiệu đến cho bạn một cái sản phẩm mới nhất về cái dòng camera ngụy trang thì một đây là một trong những sản phẩm camera ngụy trang thứ nhất là dễ giấu kín thứ hai là dễ ngụy trang cầm theo người chúng ta đi để chúng ta có thể quay được lại những đoạn video hay là những đoạn âm thanh mang lại những giá trị lợi ích cho cá nhân mỗi người của chúng ta thì các bạn có thể biết được thời đại 4.0 hiện nay thì dòng camera là một trong những dòng rất là phổ biến nó cũng như là những cái con mắt thứ hai của chúng ta để chúng ta có thể quan sát theo dõi được đối phương thứ nhất là theo dõi được những vật phẩm có giá trị trong gia đình hay là tại văn phòng làm việc của chúng ta thứ hai là giám sát được con cái chồng con của chúng ta thứ nhất là gắn vào những nơi ví dụ như là có cặp sách thứ hai là các bạn để tại ờ, nhà của mình để được giấu kín thứ ba là các bạn có thể sử dụng những dòng này để các bạn ngụy trang trực tiếp trên người chúng ta khi chúng ta đi họp ấy ở bất kỳ nơi nào đó hay là chúng ta cần quay video ở những nơi nó cấm camera không được quay phim chụp hình thì chúng ta có thể sử dụng được những cái dòng camera đó những dòng camera đó sẽ giúp cho chúng ta có thể biết được và chúng ta có thể quay được lại những đoạn video hình ảnh với cái chất lượng video đó chính là Full HD 1080p các bạn nhé đây ờ, hôm nay giới thiệu với bạn đó chính là camera ngụy trang trực tiếp trên chiếc cúc áo quy áo của chúng ta thường hay mặc đi hàng ngày chúng ta phải ngụy trang vào cũng như là dấu kín đặt được ở nhà bất cứ nơi nào các bạn muốn các bạn đặt vào và xem từ xa trên chính cái điện thoại di động của chúng ta các bạn nhé rất là đơn giản về cách sử dụng của con camera cúc áo ngụy trang cúc áo wifi x8 này đây là tên của nó các bạn nhá và bây giờ tôi sẽ đọc hộp sản phẩm ra này đây trên tay đều đây à, đó chính là cái nhân vật sản phẩm chính của chúng ta ngày hôm nay camera ngụy trang cúc áo x8 đây các bạn nhé Đấy, với cái mắt cam thứ nhất là mắt cam nó ngụy trang trên cái khuy áo chúng ta với cái mắt cam có thể lên được cái độ rộng của nó đó chính là 90 độ và khoảng cách nhìn của nó xa từ 10 15 mét quay về các bạn nhé còn phía sau của nó này đó chính là thứ nhất là cái dòng ờ, tên Đấy, đầy đủ hết các cái phần về cam như là mã QR này tên ờ, camera wifi này Đấy, và tên Đấy, ứng dụng để chúng ta để vào xem được các bạn nhé đây đó chính là dây tần sóng này để nó phát wifi cũng như là thu lại wifi các bạn nhé và đây Đấy, các bạn nhìn được trên ờ, tay ở đây đây đó chính là một cái phần phía bên trái đó chính là nút on off cũng như là bật tắt sản phẩm chúng ta chỉ việc gạt lên và trên đầu nó sẽ có một cái đèn báo hiệu là chúng ta đã được bật camera lên rồi còn phía phía bên đấy, đai bên phải của nó thứ nhất đó chính là khay cắm thẻ nhớ hỗ trợ chúng ta thẻ nhớ lên đến 32 mươi các bạn nhé các bạn thì cắm thẻ nhớ vào đây này đây cắm thẻ nhớ vào cho tôi là thứ nhất thứ hai là ở cái phần à, khay gạt này để các bạn có thể gạt được reset reset cái dòng camera chúng ta các bạn nhé đây này là cần gạt reset các bạn nhé và đây tôi sẽ tiếp tục tôi sẽ mở ra hộp sản phẩm bên trong của nó để cho các bạn xem được những phụ kiện đi kèm của nó là những gì các bạn nhé đấy, chúng ta sẽ xem được cái phụ kiện đi kèm theo cái camera của chúng ta là những cái phụ kiện gì để khi các bạn nhận hàng các bạn có thể biết và kiểm tra được này thứ nhất là cái đầu tiên đó chính là cái dây đấy, dây đeo đấy, các bạn có thể đeo được cái ờ, camera ngụy trang cục áo wifi này trên người chúng ta bạn muốn đeo trên người thì bạn sử dụng đoạn dây này các bạn nhé thứ hai đó chính là một dây cắm sạc dây cắm sạc đây các bạn nhé ba đó chính là tặng kèm cho các bạn đó chính là cái ờ, đây đó chính là cái USB 2.0 để các bạn có thể lấy lại cái video từ thẻ nhớ ra à, khi các bạn không có thời gian xem trực tiếp thì nó sẽ tự động nó lưu hết vào thẻ nhớ cho chúng ta chúng ta việc cắm thẻ nhớ vào cái đầu cổng USB này và cắm lên máy tính để chúng ta lấy video ra chúng ta xem cho các bạn nhé ngay bây giờ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của cái dòng camera này các bạn nhé đầu tiên là các bạn sẽ cầm vào điện thoại chúng ta đấy các bạn vào phần mềm App Store các bạn có thể xem được tất cả trên tất cả những dòng điện thoại Samsung, Oppo, iPhone đấy, những dòng điện thoại thông minh các bạn xem được hết và tải cho tôi một ứng dụng tên của nó đó chính là Sepc đây các bạn nhé Sepc này các bạn bấm tìm kiếm và các bạn tải về đây đó chính là cái hình ảnh cũng như là ứng dụng nền của nó các bạn nhé và khi bạn tải về nó sẽ hiện lên cái ứng dụng của chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ vào cài đặt wi-fi cài đặt wi-fi nó sẽ hiện lên tên wi-fi của nó đây các bạn này rdm 60234 các bạn nhé đây lập tức là hiện trên màn hình chúng ta này và các bạn kết nối wi-fi với nó cái riêng về dòng iphone thì các bạn có thể biết được tính năng bảo mật rất là cao nên là đấy, các bạn phải chờ một tí đấy, đây các bạn nhé bạn chờ để nó có thể loát được video đây này loát được khi chúng ta kết nối thành công thì lập tức này trên ờ, cái góc màn hình của nó này sẽ hiện cho chúng ta đó chính là một camera hiện online là ok các bạn nhé là chúng ta đã kết nối thành công Đấy, chúng ta chờ trong vòng một giây lát và lưu với các bạn là cái phạm vi thu âm của nó có thể lên đến từ 5 đến 8 mét đấy, từ 5 đến 8 mét các bạn nhé đấy, khoảng cách cái phạm vi đấy, nghe lại âm thanh của nó rất là xa và nó kèm theo chức năng là nó có thể lọc được tạp âm hình ảnh thì các bạn không phải bàn rồi hình ảnh nó là một 1080 Full HD các bạn nhé đây đấy, lập tức này hiện cho chúng ta lên đó chính là một cái sóng wifi các bạn này bạn thì việc đấy, và khi hiện lên rồi chúng ta chỉ việc vào SEPC bấm vào này ấm vào SEPC Đấy, khi chúng ta bấm vào thì lập tức hiện cho chúng ta một camera online chúng ta chỉ bấm vào này và chúng ta đã xem được hình ảnh của nó này các bạn này đây cho bạn xem qua hình ảnh của nó này Đấy, rất là rõ nét và các cái chức năng đi kèm của nó như là nghe âm thanh này listen bạn à, bấm vào listen là nghe âm thanh này alo alo Đấy, khi hai thiết bị vào nhau nó sẽ bị đấy, loãng âm quay lại nghĩa là pha những đạp âm hai đạp âm của nó quay lại đấy và chúng ta muốn, chúng ta muốn quay video trực tiếp trên điện thoại chúng ta chúng ta bấm vào phần video này bấm vào video lập tức nó chạy phần record dây trên ờ, góc bên trái trên đầu màn hình của chúng ta Đấy, các bạn thấy này đang chạy dây này và chúng ta muốn tạm dừng chúng ta phải bấm vào một video một lần nữa và nó sẽ cho chúng ta kèm theo chức năng là đảo chiều này các bạn này bạn đảo chiều lên xuống để các bạn xem được với cái hình ảnh thuận mắt nhất với chúng ta các bạn nhé đây các bạn này đó rất là đơn giản thôi về cái cách sử dụng của cái con camera ngụy trang của áo x8 này đây các bạn có thể xem được hình ảnh của nó này rất là rõ nét luôn các bạn nhé đây Đấy, hình ảnh cực kỳ là nét đó ngày giờ hiện hết cho chúng ta lên trên màn hình các bạn nhé Đấy, 9 giờ 52 phút cũng như là ngày tháng năm Đấy, đầy đủ hết các bạn nhé và khi các bạn muốn kết nối wi-fi xem từ xa thì chúng ta chỉ việc bấm vào phần setting này bấm vào setting và chúng ta sẽ bấm vào phần uh, ờ, fi setting nó sẽ hiện lên cái sóng wi-fi của gia đình chúng ta Đấy, khi hiện lên sóng wi-fi chúng ta chỉ bấm vào wi-fi và chúng ta điền cho tôi đúng mật khẩu điền đúng mật khẩu và các bạn nhấn ok khi bạn nhấn ok xong rồi Đấy, và các bạn quay ra màn hình chính các bạn chờ trong vòng từ 1 đến 2 phút nó hiện online Đấy, online trở lại như bình thường là bạn có thể bật mạng 3G hay là bật mạng 4G wifi ở nơi khác các bạn xem và theo dõi được ở cái sóng camera Đấy, wifi X8 này theo dõi giám sát được từ xa trên điện thoại di động của chúng ta các bạn nhé và thì vừa rồi tôi đã giới thiệu đến các bạn đó chính là cái camera ngụy trang trực tiếp trên cái cúc áo X8 này đến cho tất cả các bạn thì các bạn có thể các bạn nào có nhu cầu cần được tư vấn về cái sản phẩm này hay là cần được tư vấn mua hàng các bạn để gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0983 773333 và 0963 773666 cửa hàng nhà tôi sẽ nhận giao hàng toàn quốc và bảo hành miễn phí tư vấn 24 trên 24 cho tất cả các bạn video này tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi